rồi ok thì uh, lời đầu nói đầu tiên thầy Thiệt Cường xin chào anh em đã thời gian qua đã luôn luôn theo dõi ủng hộ Cường đó về cái bộ môn uh, tài xỉu bịp của năm 2020 này thì có rất nhiều anh em đã điện cho Cường đó và hỏi là anh Cường ơi à, thì à, hôm nay có những cái sản phẩm nào mới hay không mà chơi được hay không đó và chơi ờ, làm cách nào để mà khi nó qua khi mình đang ờ, lắc mà mình biết mình có tài mà mình người ta đặt tài mình làm cách nào để cho nó về xỉu đó mà khi mình lắc mình biết người ta có mình có xỉu mà làm cách nào để cho nó về lại tài đó là cái vấn đề đúng không anh em thì hôm nay cường sẽ giải mã cho anh em và cường sẽ chỉ anh em đó là làm cách nào giữ tài giữ xỉu đi tài với xỉu đó nó rất đơn giản rất dễ dàng nha anh em đó thì anh em ờ, hôm nay cường sẽ giải mã cho anh em để nó cũng đơn giản thôi anh em ạ à thì ờ, cái gì cũng vậy thì nếu như anh em làm mà muốn tài qua xỉu mà muốn xỉu qua tài á thì tất cả các hột nó sẽ đều có tan thứ nhất là hột tan nè thứ hai là dĩa tan thứ ba là nắp sẽ có tan đó thì bắt buộc phải có tan thôi anh em đó nhưng mà làm cách nào anh em xong là anh em tạo ra chơi sân chơi cái sân chơi là sân chơi của anh em thì anh em đưa được thứ nhất là hột vào thứ hai là nắp vào thứ ba là dĩa vào thì lúc đó anh em mới thể chơi được gọi là muốn tài qua tài muốn xỉu qua xỉu đó thì bây giờ mình sẽ à, test luôn và chỉ anh em là làm cách nào để khi mà mình lắc mình biết đó là xỉu và mình sẽ đưa nó về tài và biết mà cái đó là tài mình người ta đặt tài mình đưa về xỉu đúng không ạ thì bây giờ cường sẽ chỉ anh em và cường sẽ chơi cho anh em xem đó, còn mắc thắc mắc như thế nào hay là muốn à, biết như thế nào thì anh em liên hệ số điện thoại 0898 54311 để được cường tư vấn và cường sẽ chỉ anh em cách chơi đó nè bây giờ như bây giờ mình sẽ là đưa ba cái nhất nha anh em đó bây giờ mình sẽ bỏ ba cái nhất như thế này và hộp này mình nói trước cho anh em là bao thử đèn bao thử bao thử đèn và nước muối nước muối nổi hoàn toàn đều mặt thứ hai là thử đèn trong ừ. còn nếu mà thử 500 thì không được nha anh em đó được chưa thử được hai cái nước muối và đèn rồi bây giờ mình sẽ để ba cái nhất và chén này mình sẽ là giữ xỉu nha anh em chén này thì giữ xỉu đó mình sẽ sắp sóc cho anh em xem nha đó nó có giữ xỉu hay không đó chén này là giữ xỉu dở dạ nè bây giờ những chén này là phản nha nói chung mà chơi thì phải có chén phản chứ không phải là là quên mất cường cường, quên ờ, nói với anh em là nó sẽ có những cái chén phản như thế này nha anh em chứ không phải là là không phản đó, nhưng mà lúc nào nó sẽ giữ nhất cho anh em nó gọi là có nhất có nghĩa là 7 80 phần trăm nó sẽ là về về uh, về về xỉu rồi nha anh em đó thì nó sẽ có những cái chén phản thôi hai ba mươi phần trăm đó là chén phản nha anh em đó cái chén này phản này này mình bỏ ra đúng không phản thì mình bỏ thôi đó, phản thì mình bỏ thôi nhưng chén này bây giờ chén này là giữ xỉu nha anh em hiện tại mình đang lắc giữ xỉu nha đó ví dụ như nhất nhị nhị là xỉu đúng không anh em đó thì bây giờ nó là như là nhất nhị nhị bây giờ mình có đưa nó về cái xấu nó vẫn là tài đúng không chén này cũng là chén phản đúng không ạ à? đó chấn phản thì mình à, bỏ chấn phản thì mình chấp nhận thôi đúng không chơi là mình chấn phản mình chấp nhận thôi đó đó như chấn này hiện tại nó là 8 nút ô em 8 nút là xỉu bây giờ 8 nút xỉu thì giờ bây giờ mình biết là bạn đang giữ xỉu mà đúng không thì mình phải đưa nó về tài thôi đó thì làm cách nào để đưa nó về tài đó thì cường sẽ đưa nó về tài cho anh em xem đó mình sẽ đưa nó về tài cho anh em còn thắc mắc như thế nào anh em liên hệ số điện thoại 0898543111 để được cường chỉ cho anh em cách để đưa nó về tài nha thì bây giờ mình sẽ đưa nó về tài nha anh em đó dỡ đúng không ạ à? 13 nút tài đó thí dụ như bây giờ 13 nút tài đúng không bây giờ tiếp tục mình sẽ lắc giữ tiếp tục là mình sẽ lắc giữ xỉu à, tiếp tục bây giờ mình sẽ lắc thêm một cây nữa à, lắc thêm một cây nữa cho anh em nha đó mình dở nè hột vắng một xoay luôn anh em ạ đó hột vắng một quay nè xỉu nè bảo luôn nha anh em anh thấy chưa bảo nhất đó lắp một chén cho anh em xem thôi đó, một nhịp một thôi đó anh em thấy chưa bây giờ mình sẽ dở cho anh em xem đó như chén này bây giờ nó là 6 nút đó thì 6 nút bây giờ làm cách nào để đưa nó về lại tài đúng không thì chén này đừng nói là bây giờ mình đang sóc là xỉu xỉu tí nữa mình dốc mình sóc giữ tài cho anh em xem đó bây giờ đã là giữ xỉu bây giờ làm thế nào để mình đưa nó về lại lại tài nha anh em ừ. làm cách nào để đưa nó về tài đúng không ạ mình sẽ đưa nó về tài này dở dạ. 11 nút tài đúng không anh em đó đây là hiện tại là chén này là mình đang giữ giữ xỉu đi tài đó bây giờ mình sẽ giữ tài đi xỉu đó giữ tài đi xỉu cho anh em xem đó. bây giờ mình sẽ giữ tài đi xỉu nha hiện tại nếu như người ta đặt tài nhiều quá thì mình sẽ đưa nó về xỉu mình ăn thôi còn nếu như người ta đặt xỉu quá dở ăn luôn đó mình dở mình ăn luôn anh em nhé đặt xỉu là mình dở mình ăn luôn đó nhưng bây giờ mình đang giữ tài mà đúng không đang bán giữ tài thì mình phải dở mình ăn xỉu thôi còn nếu như người ta đặt tài nhiều quá làm cách nào để anh em đưa nó về lại cây xỉu đó phải làm cách nào phải đưa nó về xỉu nha anh em đó thì bây giờ mình sẽ đưa nó về xỉu cho anh em xem đó, đó. Dạ. đúng xỉu anh em chín nút xỉu đúng không ạ đó tiếp tục mình sẽ sóc tiếp như chén này đúng không ạ như chén này bây giờ nếu như người ta đặt tài nhiều quá đúng không tài nhiều quá thì làm cách nào để mình đưa nó về xỉu à, nếu như đặt tài quá thì phải vui xỉu thì chán này mình đang giữ tài mà đúng không bây giờ người ta đặt xỉu thì mình dỡ mình ăn còn người ta đặt tài thì mình phải đưa về xỉu thôi đúng không ví dụ bây giờ nè đó đúng phải là tài không 13 nút tài đúng rồi này. thì giờ bây giờ đặt bây giờ người ta đặt tài nhiều quá thì mình phải đưa nó về xỉu thôi đó đưa nó về xỉu đó là hột giữ giữ tài giữ xỉu đi tài đi xỉu nha anh em đây là hột giữ tài giữ xỉu đi tài đi xỉu đó bây giờ mình sẽ đưa nó về xỉu đó để để để ăn cái tài chứ đúng không tám nút xỉu đó mình sẽ test vài chén vậy thôi cho anh em xem và bộ này mình nói trước với anh em là bộ này á là có tan nha bao thử cho anh em đèn bao thử cho anh em ờ, nước muối không bao thử 500 đó thì xong là anh em tạo ra chơi sân chơi sân chơi là của anh em anh em chơi được sản phẩm nào thì anh em liên hệ số điện thoại 0898 54311 để cường chỉ và tư vấn cho anh em thì à, anh em xem à, video thấy hay thì anh em nhớ để lại một cái đăng ký kênh đó cái đăng ký kênh nó để làm gì anh em biết không mình không được lợi gì trong đó hết mình chỉ có muốn là anh em đăng ký kênh để mà xem những cái video mới nhất của cường đó những cái video về tài xỉu bịp nè bầu cua bịp nè bài bịp nè đó để cho anh em nắm bắt được là những cái sản phẩm nào mới nhất có thể anh em chơi được nha anh em đó chứ cũng cũng không cường không được cái gì hết đó thì anh em uh, ủng hộ cho cường một like đó thì uh, cuối video chúc anh em cái năm 2020 này thành công hơn nha đó thì xin chào anh em nha